ghê nhung Vì trong đầu anh nghe bây giờ đây chỉ thấy mây mù Nghe bài hát của em anh lên trên radio Audio bên này anh ra kêu cháy đi buồn Không cô đơn như đây kiếp Anh gần em my baby buồn Nếu thấy bánh thường chiều ai thì tại sao không kêu anh cho anh ấy kem Thấy đi hẹn Cho con gái chồng thì bố sẽ làm cho con hai vợ chồng con một cái sổ tiết kiệm 2 tỷ và bố tặng con gái một căn nhà mặt phố ở Hà Nội là 200 mét vuông thì sau này bố trách nhiệm bố làm nhà hoàn thiện cho các con và ủng hộ cho kênh nhiều hơn vâng xin mời món quà sau này xin mời xin mời quý vị sẽ đón xem món quà gì đây thật là ấn tượng và vô cùng đặc biệt xin mời món quà ôi rồi hai mươi cụ ơn cảm ơn Ờ, kính thưa các bác, các cụ ờ, ngồi dưới đây thì cháu thì ờ, cháu là hôm nay cháu đến đây để chúc phúc cho Trang. Thì nói chung là cháu là người cũ của Trang. Thì hôm nay là ngày vui của Trang mà là ngày buồn của cháu. Tại bọn cháu thì mới chia tay gần đây, hôm nay Trang đi lấy chồng của cháu cũng rất là buồn. Thì <laughs> lý do cháu chia tay là tại Trang nó bị hồi mô. Nhưng mà không sao, hôm nay cháu có món quà tặng Trang 오이다, 오이. tôi xin được long trọng tuyên bố buổi đại lễ thành hôn của hai em chính thức được bắt lên lễ thành hôn của đôi bạn Minh Cường và Ngọc Ánh xin phép được chính thức bắt đầu. À, xin chào tất cả mọi người, em là Lê Văn Hải thì hôm nay em có tặng cho trẻ là một đồng tiền đô với giá là hai đô nhưng mà thật ra là em tặng uh, nghìn đô nhưng mà từ giờ đến cuối năm em mới chuyển dần cho chú rẻ ạ. Nhưng mà từ giờ đến cuối năm em mới chuyển dần cho chú rẻ ạ. mùa cưới mình có chút lưu ý cho anh em chuẩn bị lập gia đình. Thứ nhất, đến đón dâu phải đứng bên ngoài phòng khách, đừng có phăm phăm lao vào mở cửa phòng cô dâu, bao giờ có hiệu lệnh thì mới được lên. Thứ hai, hoa cầm từ nhà thì đến đưa cho cô dâu chứ không phải lúc nào cũng khư khư cầm trên tay mình. Thứ ba, đi được nửa đường thì nhớ kiểm tra túi áo xem có nhét nhẫn không. Vì sao lại là nửa đường? Vì cho quay lại mút mùa đi chứ còn gì nữa hả đồ đặng trí. Thứ tư, cầm chai rượu thì sắp nó nhẹ nhẹ thôi không đến lúc mở ra phịt tất cả vào mặt khán giả đấy. Thứ năm, cắt bánh thì cắt tầng đầu tiên thôi bởi vì tầng dưới toàn xốp tôi không có gì đâu mà cắt. Thứ sáu, rót rượu hay là cắt bánh thì cũng cho vợ bó cái tay vào cho nó tình cảm. Không thì lại đứa thì hì hục làm, đứa thì đứng im, người ta lại bảo đôi này mâu thuẫn ngay từ lúc vu quy. Thứ bảy, hôn nhau thì chấm cái mồm thôi xong thì dứt ra. Hôn lâu vừa tốn hơi lại không tự chủ được bàn tay. Thứ tám, trao nhẫn cho vợ tay trái, trao nhẫn cho chồng tay phải, đứa nào trao lộn thì tối không được đếm tiền. Thứ chín pháo giấy thì mua ít thôi, kiểu là bọn bạn nó phụt tất vào phòng tân hôn ý, tối ngồi mà khóc.